Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021, tức ngày 1 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày canh dần, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh dần hôm nay là nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. Một, Tử vi tuổi tý. Thương quan giáng họa khiến cho ngày thứ hai đầu tuần này của tuổi tý không được suôn sẻ, bạn có nhiều tham vọng và muốn thực hiện chúng, nhưng lại bị nhiều yếu tố khách quan ngáng trở. Quyết tâm phá bỏ những rào cản phía trước, tuy nhiên bản mệnh không được mọi người đồng tình mà còn bị phản đối, phá hoại nữa. Công việc càng làm càng không nhìn thấy điểm sáng, tương lai mờ mịt khiến bạn chỉ muốn bỏ giờ nửa chừng. Ngay thủy sinh mộc cho thấy các mối quan hệ của người tuổi Tý đang duy trì ở mức tốt đẹp. Những cặp đôi đang yêu đang rất hạnh phúc và bạn cũng rất được lòng gia đình anh ấy trên cô ấy. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, hợi, thân. hai, Tử vi tuổi sửu Chính ấn xuất hiện giúp người tuổi sửu đạt được những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp của mình, tinh thần làm việc lên cao, không gì có thể cản trở được con giáp này. Trong ngày hôm nay, người tuổi sửu có thể được cấp trên nâng đỡ và bồi dưỡng thêm để có thể đảm nhận được những trọng trách nặng nề trong tương lai. Nếu có thể làm tốt những việc đó và giữ vững phong độ như hiện nay, chẳng có gì bất ngờ khi bạn nhận được tin tăng lương thăng chức. Thổ, mộc xung khắc, chuyện tình cảm của người tuổi Sửu lại chẳng được suôn sẻ như vậy. Người ấy không hiểu cho công việc của bạn mà than phiền rằng bạn vô tâm, lạnh nhạt. Bạn chán nản vì những cố gắng của mình chẳng được người ấy thấu hiểu. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, hợi, dậu. 3. Tử vi tuổi dần, Người tuổi dần được thiên tài trợ mệnh nên không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng sẽ được nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng, con giáp này không cần phải vất vả mà vẫn có tiền trong tay. Tiền kiếm được bằng công sức của mình luôn đáng trân trọng nên bạn cần có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng để tránh tiêu hoang. Tốt nhất, bạn nên để riêng ra một khoản tiết kiệm ngay khi có tiền và tạm quên đi để tránh nghĩ ngợi cách tiêu tiền. Mộc khí đương vượng, đây là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của người tuổi dần đang có vấn đề. Con giáp này nên lưu ý đến những bệnh về gan, quan sát chức năng gan của mình liệu có đang giảm sút đi hay không. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Bói tử vi 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay người tuổi Mão làm việc gì cũng suôn sẻ, thoải mái khi có tam hội cục nâng đỡ. Các mối quan hệ xung quanh bạn cũng được điều hòa nhịp nhàng. Nhờ đó, bạn nhận được sự giúp đỡ kịp thời cho công việc được tốt hơn. Trong chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng có nhiều tin mừng, Tình yêu phát triển nhanh chóng, cả hai đều rất trân trọng hạnh phúc mình đang có và cố gắng hết sức để quan tâm, chăm sóc đối phương. Chính tài tương trợ nên con giáp này không cảm thấy lo lắng gì về chuyện tiền bạc khi có những tin vui về thu nhập trong tương lai. Bạn biết những gì mình có là xứng đáng vì bạn rất chăm chỉ làm việc và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Người tuổi thìn gặp cục diện dần thìn tương hội nên đón nhận nhiều may mắn trong cả công việc lẫn chuyện tiền bạc. Đường tài lộc của những chú rồng đang trên đà tăng tiến. Con giáp này biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay. Thiên ấn giúp sức, con đường sự nghiệp của người tuổi thìn thêm phần thanh thang rộng mở. Con giáp này hãy tận dụng cơ hội hiếm có này để thực hiện những kế hoạch của mình. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc báo hiệu bạn có thể gặp nhiều chuyện buồn về tình cảm, Mối quan hệ vợ chồng đứng trước những nguy cơ tan vỡ khi mà có người thứ ba chen chân vào. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ trong ngày hôm nay do tác động xấu từ cục diện dần thị thương hại, người tuổi tỵ trong ngày thứ hai này trở nên nóng nảy và dễ cáu kỉnh. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ cực đoan và chỉ thích làm theo ý mình chứ không muốn nghe lời người khác. Cũng chính vì cái tính nóng nảy này mà bạn dễ vướng phải rắc rối với kẻ tiểu nhân. Hãy chú ý trong mọi việc đang làm, một khi đã bắt tay vào việc gì thì không nên lơ là, mất tập trung, tạo sơ hở cho kẻ có ý đồ xấu lợi dụng. Mộc sinh hỏa, đường tình duyên của người tuổi tỵ Vượng sắc. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau trước những khó khăn đang gặp phải. Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, các cụ ta xưa nói quả không sai. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân, 7. Tử vi tuổi ngọ, Ngày hôm nay nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi ngọ được quý nhân trợ giúp nên gặp nhiều may mắn trong công việc. Hôm nay, bạn có trí tuệ đáng ngưỡng mộ, có những sáng tạo ít ai ngờ tới và mọi người đánh giá cao năng lực của bạn. Thứ hai này, chính quan nâng đỡ, bạn chỉ muốn tập trung thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu. Nhưng dường như càng chú tâm bạn càng không muốn bận tâm với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Đó là lý do có người nhận xét bạn bảo thủ cứng nhắc, không thích nghe ý kiến nhắc nhở của người khác Mộc sinh hòa, những người độc thân tuổi ngọ có nhân duyên rất tốt với người khác giới vào thời điểm này. Trong ngày hôm nay bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình hơn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi, Hôm nay người tuổi mùi trong ngày thứ hai được trình ấn cát thần trợ mệnh nên công việc suôn sẻ và thuận lợi hơn hẳn trước đó. Dẫu vẫn còn một vài khó khăn nhất định nhưng với lòng quyết tâm cao độ, những chú dê sẽ sớm vượt qua tất cả. Chính vì vậy, con giáp này được đánh giá cao bởi tinh thần cống hiến, hết mình với công việc. Con giáp này tìm thấy tình yêu, sự hứng khởi trong công việc mỗi ngày, lấy nó làm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa. Theo lịch vạn niên, may mắn trong ngày của tuổi mùi chỉ dừng lại ở sự nghiệp, còn chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý. Người ấy có những nghi ngờ về tình cảm của bản mệnh nhưng lại không nói ra. Mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà chững lại, dù trước đó đang tiến triển vô cùng tốt đẹp. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. chín Tử vi tuổi thân Dần thân tương xung gây ra không ít trở ngại trong công việc của người tuổi thân. Bạn làm tốt việc của mình nhưng lại chẳng nhận được thành tích xứng đáng thuộc về mình. Luôn có trở ngại này sinh nửa chứng khiến cho công việc xảy ra sai sót, công sức của bạn cũng vì thế mà lu mờ. Tỷ kiên cũng cho thấy con giáp này có thể cần phải thay đổi cách suy nghĩ của mình trong công việc, Người tuổi thân cứng nhắc tuân thủ mọi quy định, nhưng trong một số trường hợp thì sự tuân thủ nhất nhất đó lại khiến cho mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. Kim khắc mộc, chuyện tình cảm của người tuổi thân không được suôn sẻ cho lắm. Hạnh phúc gia đình bỗng nhiên trở nên trông tranh khi những cơn say nắng khiến con tim trạch nhịp. Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến khi mất đi mới hối hận. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tuất, 10. Tử vi tuổi dậu. Tử vi 12 con giáp miễn phí chỉ ra rằng trong ngày hôm nay kiếp tài xuất hiện cho thấy họa phá tài rình rập khắp nơi trong tử vi hôm nay của người tuổi dậu. Con giáp này không thiếu tiền thu về nhưng các khoản chi lại lớn hơn nhiều so với mức cho phép, chính vì thế mà vẫn rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Hôm nay đường tài lộc của bản mệnh không được sáng cho lắm. Người tuổi dậu đang để mình phạm phải khá nhiều sai lầm, chi tiêu không kiểm soát khiến tiền bạc không cánh mà bay. Trong ngày thứ hai đầu tuần này kim khắc mộc cho thấy mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng không mấy hòa hợp, bạn cần bớt chút thời gian cho sự nghiệp để lắng nghe và trò chuyện với người ấy, giúp vợ chồng thêm phần thấu hiểu. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất, 11. Tử vi tuổi tuất, dân tuất bán hợp, công việc của người tuổi tuất vô cùng thuận lợi, mọi sự đều suôn sẻ, chẳng cần bạn phải lo lắng gì nhiều. Guồng quay công việc không còn làm khó được bạn nữa, bản mệnh như cá gặp nước, làm gì cũng dễ dàng thành công. Thiên ấn mang đến những cơ hội để người tuổi tuất thể hiện năng lực của mình trong công việc, bạn có khả năng ứng biến linh hoạt, không bị mất bình tĩnh khi gặp phải những chuyện bất ngờ xảy ra mà có những quyết định sáng suốt vô cùng. Ngũ hành xung khắc là điềm báo một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bạn và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy biết suy nghĩ cho người khác, cân nhắc lời ăn tiếng nói, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi trong ngày hôm nay, người tuổi hợi nhận được sự trợ giúp của cục diện dần hợi nhị hợp. Hôm nay việc hợp tác làm ăn của bạn sẽ rất có lợi. Con giáp này có thể tìm được những mối đầu tư hứa hẹn nhờ có khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác. Bạn chắc chắn sẽ thu được lợi ích trong tương lai. Thực thần mang lại cho bạn rất nhiều tài lộc, thậm chí tiền cứ chảy vào túi rất bất ngờ. Tính cách bạn ôn hòa, dễ chịu nên cũng được lòng rất nhiều người xung quanh. Khi gặp khó khăn bạn không phải lo lắng nhiều vì có nhiều người luôn sẵn lòng hỗ trợ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 Thank you.